ba bài học mà các bạn mới tham gia thị trường cần phải biết tránh khỏi bị phá sản trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán ở ờ, trong uh, lĩnh vực đầu tư chứng khoán thì cái việc mà chúng ta biết rằng là thị trường nó ở đâu trong một chu kỳ đó là phần rất quan trọng khi mà mới tham gia thị trường chứng khoán đó, thì Dũng cũng giống như rất nhiều các bạn đang có mặt ở đây thì không biết là thị trường nó đang tập trung vào cái nhóm cổ phiếu nào không biết là thị trường nó đang theo cái ngành ngành nào và cũng không biết là cái cổ phiếu nào là cổ phiếu dẫn đầu nên khi mà bắt đầu Dũng cũng bắt đầu thiê, tham gia vào bắt đầu mua vào thì đặc biệt là khi mà tham gia thì có những nhiều giai đoạn thì Dũng cũng kiếm được rất nhất nhiều lợi nhuận và tiếp tục mua vào tiếp tục mua vào nhưng vào một ngày đẹp trời khi mà số vốn số tiền của mình tiếp tục tăng lên và mình bắt đầu mở rộng quy mô tức là tập trung tiếp tục tập trung tập trung vào margin tức khi mà cổ phiếu bắt đầu đẻ ra số tiền bắt đầu đẻ ra lại tiếp tục tập trung vào margin và sau một thời gian sau một vài hôm bắt đầu thị trường đi xuống thì điều gì sẽ diễn ra các bạn ạ điều gì sẽ diễn ra toàn bộ cái lợi nhuận trước đó chúng ta kiếm được 20 30 thậm chí là 40 phần trăm nó biến mất trong vòng một tuần nó biến mất trong vòng một tuần đó là một trong những cái nỗi đau lớn nhất của phần lớn các nhà đầu tư đặc biệt là các nhà đầu tư cá nhân chúng ta tại sao như vậy nếu các bạn đã lãi được hai hoặc là 30 phần trăm thậm chí là nhiều hơn thì lúc đó chúng ta bắt đầu tăng quy mô khi mà có những cái công ty họ cho chúng ta vay margin với tỷ lệ là 50 50 tức là 100 phần trăm nếu chúng ta có gì ạ à, có 50 triệu chúng ta có thể vay được 50 triệu nhưng có những công ty thì nó lại cho chúng ta vay một tỷ lệ cao hơn nếu chúng ta có 50 triệu chúng ta có thể vay được 100 triệu tức là cái quy mô lại tiếp tục nở ra và khi mà tài sản bạn à, tiếp tục nở ra ờ, số cổ phiếu bạn lại tiếp tục tăng lên và đây chính là những lý do dẫn đến là chúng ta bị thua lỗ rất là nhanh và chúng biết rằng là ở trong rất nhiều các bạn đang ở đây cũng đang muốn là chúng ta phải tăng quy mô margin rất là lớn trong loại này chúng ta mong muốn là chúng ta tiếp tục uh, mua tiếp tục tìm kiếm những cổ phiếu trong loại này trong khi đó thì số margin của chúng ta tiếp tục tăng số cái cổ phiếu chúng ta nắm nắm giữ tiếp tục gia tăng đó là những lý do mà cái sự thất bại đó là những lý do mà chúng ta bị thua lỗ rất là lớn trong lĩnh vực đầu tư thì ở đây chúng ta sẽ nói về thị trường chung ờ, cái điều mà bài học mà các bạn cần phải nắm được đó là chúng ta cần phải nắm rõ được thị trường chung đang tập trung vào nhóm cổ phiếu nào tập trung vào những phân khúc cổ phiếu nào tập trung vào những cổ phiếu nào dẫn đầu chẳng hạn nếu mà bạn để ý trong đoạn này thì phần lớn các cổ phiếu blue chip không tăng đúng không phần lớn các cổ phiếu blue chip không tăng chẳng hạn bạn thấy là một cổ phiếu đầu tiên là cổ phiếu gì ạ uh, Vinamilk nếu chúng ta theo dõi trong suốt một chu kỳ vừa qua thì cái đỉnh cao nhất của Vinamilk khoảng 105 thì thời điểm này Vinamilk tăng qua nhiêu 110 này tức chỉ tăng khoảng độ chưa đến chưa đến 10 phần trăm đúng không ạ chúng ta thấy là 110 105 110 nó chỉ hơn 5 phần trăm thôi ạ nhưng có rất nhiều người đang bị kẹt trong cái cổ phiếu này đúng không bởi vì chúng ta lựa chọn sai cổ phiếu chúng ta không nắm rõ được cái cổ phiếu nào đang dẫn đầu cho đoạn này nhưng nếu các bạn cũng trong thời điểm như thế bạn mua cổ phiếu Hòa Phát ở mức giá là 25 thì trong một thời gian ngắn cũng cùng thời gian của Vinamilk thì bạn từ 25 lên đến 37 và 8 tức là bạn có bao nhiêu ạ một cái mức lợi nhuận khá là cao đúng không tức là chúng ta đã có bao nhiêu từ 25 lên 28 thì chúng ta có 8 giá đúng không có 8 giá và bạn thấy là cái tỷ lệ lợi nhuận của bạn có thể trong tích tắc bạn sẽ biết là lợi nhuận của bạn bao nhiêu à, bạn có thể xem là một cái cổ phiếu như là Techcombank có rất nhiều người nói là Techcombank là cổ phiếu rất tuyệt vời và nếu chúng ta cũng phải xem xét trong một thời gian rất là dài đúng không tỷ lệ mà cao nhất của trong khoảng độ 3 tháng trở lại trở lại đây giá cổ phiếu Techcombank nó vượt qua cái đỉnh cũ của nó là khoảng độ 22.6 và đến bây giờ nó chỉ là 24 tức là nếu chúng ta quan sát thì chúng ta thấy là cổ phiếu Techcombank chúng ta hiện tại chưa lên một tỷ à, chưa lên được đến 10 phần trăm rất là thấp so với uh, cổ phiếu ACB à, vì chúng ta lựa chọn của một cổ phiếu ACB đã vượt qua đỉnh 20 và hiện tại lên 28 từ 20 đến 28 là 40 phần trăm thế thì rõ ràng là việc lựa chọn sai cổ phiếu dẫn đến là chúng ta uh, cái thất bại lựa thất bại đầu tiên là thất bại trong cái việc mà chúng ta tìm kiếm được cái lợi nhuận trong đầu tư bởi vì khi thị trường á, nó lao vào nó lao dốc thì các bạn biết rằng là điều gì sẽ diễn ra khi thị trường lao dốc thì những cái cổ phiếu mà chúng ta uh, như là gọi là những cổ phiếu mà chúng ta yêu thích ấy, có thể nó sẽ là những cổ phiếu giảm đầu tiên và chúng ta bị lỗ đầu tiên trong khi đó những cổ phiếu mà chúng ta thấy rằng là nó quá cao hoặc là nó đang ở mức ở rất là cao thì nó là những cổ phiếu cuối cùng bị giảm chúng ta nhìn thấy vn index trong quá trình tăng rất là lớn đúng không tăng rất là dài trong thời gian qua nếu bạn thấy rằng lợi nhuận của bạn thua cái quỹ vn index nó đang diễn ra chứng tỏ là bạn đang đầu tư dưới dưới cái mức trung bình bởi vì cái, cái cổ phiếu của bạn hay là cái mức thu nhập của bạn nó đang dưới gì ạ chúng ta phải phải đo lường là đang dưới gì ạ cái à, thị trường chung thì đó là cái thực sự là rất là thấp những cổ phiếu mạnh nhất những cổ phiếu tốt nhất thì bao giờ nó hơn thị trường chung ít nhất từ 3 đến 5 lần với những cổ phiếu siêu cổ phiếu thì nó lên đến 10 lần nếu thị trường chung tăng 10% thì cổ phiếu đó có thể tăng 100% hoặc là có những cổ phiếu nó tăng khoảng 4 đến 5% nhưng nếu các bạn nếu thị trường chung mà tăng bao nhiêu ạ tăng là 10% cổ phiếu của bạn chỉ tăng 8% hoặc 5% thì đó bạn là đầu tư dưới mức trung bình bạn phải xem lại bạn là vì sao là như vậy nên ở đây các bạn có một cái cái từ khóa đó là tìm cổ phiếu dẫn đầu tại vì đây là một cái, cái phần rất là quan trọng thì tại làm sao để có thể mua được cổ phiếu dẫn đầu thì trong những video trước chúng đã chia sẻ các bạn nắm được là ờ, chúng ta có cách một là chúng ta có thể sử dụng mô hình hai là chúng ta có thể dùng nền tảng chất xúc tác tất cả nhiều đó bạn có thể xem lại những video trước đặc biệt là cái cổ phiếu Hòa Phát Dũng đã chia sẻ ờ, một ờ, vài tháng vừa qua đây là cổ phiếu mà Dũng chia sẻ khá kỹ và các bạn biết rằng là nếu chúng ta mua cổ phiếu dẫn đầu đầu tiên chúng ta thấy là cái cổ phiếu chúng ta nó mạnh hơn rất nhiều so với cổ phiếu khác nên quan sát là khi mà chúng ta đầu tư với thị trường chung lên trong xuống tăng thì chúng ta cần phải nhận diện ra cái nhóm ngành nhóm phân khúc nhóm cổ phiếu dẫn đầu để chúng ta có thể tham gia đầu tiên bài học thứ hai các bạn cần phải nắm rõ được đó là chúng ta cần phải mua đúng điểm tại sao chúng ta lại mua đúng điểm bởi vì nếu chúng ta mua sai thời điểm thứ nhất là chúng ta mất chi phí cơ hội và khi chúng ta mua sai thời điểm cổ phiếu chúng ta nó không tăng có rất nhiều các bạn biết là khi mà chúng ta mua cổ phiếu sai thời điểm giả sử như cổ phiếu Hòa Phát bạn mua sai thời điểm thì có thể bạn sẽ mất rất nhiều thời gian cổ phiếu không tăng và khi bạn bán ra thì cổ phiếu sẽ tăng rất mạnh có rất nhiều người khi mà cổ phiếu này họ không dám mua và đến thời điểm này họ cổ phiếu này động tăng à, họ mua ở vùng này thì nói họ mua ở vùng này nhưng khi khi tăng cái thì họ tiếp tục uh, bán ra bán ra rất nhanh ở vùng này nhưng với cái việc mà mua đúng thời điểm theo một số các hệ thống phương pháp như của Dũng thì Dũng sẽ mua đúng thời điểm này khi mà cổ phiếu tích lũy đủ và tạo ra cái nền siết chặt thì đây là mua đúng thời điểm thế thì khi mà chúng ta mua đúng thời điểm này thì chúng ta sẽ còn một cái bước uh, thứ ba cái bậc thứ ba Dũng chia sẻ vào phần sau thì bạn sẽ thấy rằng là tự thực ra cái độ an toàn của bạn rất là cao bởi vì đây là những cái nền tảng tích lũy khá là chắc chắn bạn sẽ thấy là tất cả những cổ phiếu mà các bạn mua đúng thời điểm như là cổ phiếu BMI đây là cái thời điểm mà các bạn có thể mua câu hỏi đặt ra tại sao không mua ở đây mà lại mua ở đây đấy là câu hỏi có thể rất nhiều người đặt ra câu hỏi là bởi vì khi mà bạn mua ở vùng này thì cái vùng cản ở đây nó rất là lớn nên bạn cần phải thời gian tích lũy trước khi cổ phiếu có thể lên được chúng ta không thể biết là cổ phiếu có thể hình thành xung tăng mạnh không nhưng tuy nhiên khi mà cổ phiếu đã tích lũy để hấp thụ toàn bộ cái lượng nhà đầu tư cung cầu treo ở đây thì lúc này chúng ta mua sẽ độ an toàn rất cao hoặc là trong dạng này các bạn cũng có thể thấy rằng là đây chính là cái điểm mua có độ an toàn rất cao bởi khi cổ phiếu đã kéo lên mà bị rũ bỏ tất cả các nhà đầu tư yếu phía thì đây là cái thời điểm mà chúng ta có thể bán và chúng ta có rất nhiều cổ phiếu mà chúng tôi đã chia sẻ trong suốt thời gian vừa qua đó những cái thời điểm mua mà các bạn thấy rằng là rất là an toàn FMC đây là cổ phiếu mà hôm kia Dũng có chia sẻ cho một số các bạn khi bạn tham gia vào cổ phiếu này thì đây chính là cái thời điểm mà bạn mua cực kỳ an toàn nên bạn sao tại sao bạn không mua ở vùng này hay là mua ở vùng bắt đáy vùng này mà đến vùng này chúng ta mới mua đây là một cái câu hỏi có rất nhiều anh chị em muốn có những câu trả lời tuy nhiên thì việc mà cổ phiếu mình mua đúng điểm thì thứ nhất là độ an toàn rất là cao thứ hai là cổ phiếu có thể là bước vào bước vào một chu kỳ tăng rất là nhanh nên chính vì vậy bạn cần phải biết rằng là làm sao để mua đúng điểm thì những cái quá trình mua đúng điểm này các bạn có thể theo dõi về những cái mẫu hình mà Dũng chia sẻ trong những video trước trước đó đây cũng là những cái điểm mua đúng điểm tại vì khi mà bạn mua đúng điểm thì thứ nhất là độ an toàn thứ hai là cổ phiếu sẽ tăng rất mạnh chúng ta không phải mất cái quá nhiều chi phí cơ hội có thể bạn mua ở đây nó rẻ có thể bạn mua ở đây bạn nghĩ là nó an toàn nhưng thực tế nó không an toàn có rất nhiều cổ phiếu khi nói ở vùng này sẽ giảm rất sâu nên chính vì vậy mua đúng điểm là một trong những bài học cực kỳ quan trọng với rất nhiều các nhà đầu tư cá nhân à, bạn đã thấy là trong phiên hôm nay có những cổ phiếu như BMP cũng là cái thời điểm mà bạn có thể mua được à, tại sao chúng ta lại không mua ở vùng này mà chúng ta mua ở vùng này à, đấy đây là một cái câu hỏi mà các bạn cần phải đặt ra tại sao chúng ta không mua ở vùng này mà chúng ta lại mua ở vùng này hay là chúng ta không phải mua ở phía trên có một số các bạn khi mà chúng ta có một cổ phiếu như là CTR thì ờ, Dũng muốn nói các bạn là đây là những cái điểm mua có thể độ an toàn cao nhất còn khi mà cổ phiếu trong quá trình tăng như này nó có thể điều chỉnh nhưng khi mà các bạn mua bắt đáy ở đây thì cổ phiếu còn rất lâu nó phải lên ngày mai cổ phiếu có thể hồi phục lên đến vùng đỉnh này tuy nhiên để đi xa hơn để có thể tăng tốc thì cổ phiếu này cần rất nhiều thời gian rất, rất nhiều năng lượng nên các bạn thấy là có thể nó hồi nhưng có thể là cổ phiếu này sẽ còn rất nhiều cái thời gian trước khi lên vấn đề là chúng ta cần phải tìm kiếm những thời điểm như thế này để chúng ta mua và làm sao để chúng ta mua được những điểm này các bạn có thể theo dõi video của Dũng thì các bạn biết rằng là có cách nào để mua hôm nay chúng chỉ xin muốn các bạn đó là một cái kỳ là làm nào để mua đúng điểm tức là một cái từ khóa rất quan trọng là mua đúng điểm mua thế nào có rất nhiều cổ phiếu mà Dũng muốn nói các bạn đó là cổ phiếu như TCM đây chính là những cái điểm mua Đấy. một số các bạn nhưng kể cả Dũng cũng có mua điểm này nhưng khi mà mua thì có thể nó có những cái tín hiệu về cắt lót chúng ta cần phải bán ra thì cái việc mà bán ra mức tỷ lệ bao nhiêu độ an toàn bao nhiêu thì đó là một phần rất quan trọng khi mà chúng ta mua đúng điểm khi khi mua đúng điểm như này thì tỷ lệ thất bại hoặc là tỷ lệ rủi ro của chúng ta sẽ rất thấp kể cả với những đợt điều chỉnh như thế này nên chính vì vậy thì bạn thấy rằng là việc mua đúng điểm với những cổ phiếu mà chúng ta gọi là trong một xu tăng nó là cực kỳ quan trọng chúng ta còn rất nhiều cổ phiếu khác nữa chẳng hạn như cổ phiếu DGC hôm qua Dũng chia sẻ thì nếu các bạn đã mua đây là mua đúng điểm và bạn có thể có một cơ hội khác nữa các bạn nếu mà mua khi một cổ phiếu xác nhận còn khi mà các bạn thấy là trong vùng này các bạn có mua được hay không thì tuyệt đối các bạn sẽ không mua ở bất cứ giai đoạn nào khi một cổ phiếu tích lũy tuy rằng cổ phiếu rất là rẻ đúng không khi cổ phiếu rất rẻ nhưng việc mà bạn mua tiếp ở trên vùng này đó là rủi ro rất là cao nên các bạn biết rằng là trong đầu tư những cái điểm mua khi được xác nhận như này đó là những điểm mua có thể giúp chúng ta có thể gia tăng lợi nhuận rất là nhanh nó không phải mất chi phí cơ hội và đặc biệt là chúng ta thấy là cái độ an toàn rất là cao trên đây là Dũng có chia sẻ cho quý vị các bạn một vài các cổ phiếu để các bạn thấy rằng nó khi các bạn mua đúng điểm độ an toàn và các bạn thấy là các bạn yên tâm IMP đây là cổ phiếu mà các bạn cũng thấy là đây là những điểm mua đúng điểm Đấy trước đó thì các bạn thấy rằng là cả một quá trình này nó tích lũy nó rũ bỏ thì bạn mua được này độ an toàn rất là cao thay vì các bạn mua ở vùng trên này mua mua ở đâu đó khi một khối lao dốc giá rẻ nhưng có có rất ít cơ hội cho chúng ta mua à, một cổ phiếu khác như các bạn thấy là cổ phiếu VCG thì khi nào chúng ta mua đây không phải là mua đúng điểm mà. các bạn chỉ mua đúng điểm khi bạn nó có những cái dấu ấn ở đây và nó cần tích lũy tích lũy thêm và khi nào tôi xác nhận vùng sau này các bạn mua được hay là một cổ phiếu nữa các bạn là PB chẳng hạn thế chẳng hạn đây cổ phiếu đang tích lũy khá là tốt các bạn chỉ mua đúng điểm khi cổ phiếu này xác nhận bứt phá đi lên với khối lượng lớn thậm chí là vượt khối lượng này thì càng tốt ạ à. thì đấy chính là gọi là mua đúng điểm còn nếu các bạn mua sớm hơn các bạn sẽ cập trả, trả giá rất đắt và chúng ta cũng thấy là những cái điểm mua này và làm sao để mua được thì bạn quay trở lại xem một cái mẫu hình mà Dũng đã chia sẻ để các bạn nắm rõ được trong quá trình đầu tư trên đây là một số các phần để các bạn có thể hiểu rõ về hướng điểm à, một cái bài học thứ ba là các bạn sau khi mua các bạn cần phải làm gì ạ tại vì à, các bạn mua thì các bạn biết là cổ phiếu của bạn nó sẽ biến động ra sao chúng ta cần phải có gì ạ? trong đội bóng thì chúng ta cần biết gì ạ khi mà tấn công thì chúng ta tấn công như nào và khi phòng thủ chúng ta phòng thủ như nào thì giả sử bạn mua ở đây đúng không thì đầu tiên chúng ta biết rằng những cổ phiếu mà tích lũy uh, tích lũy thế nào là dài và những cái cổ phiếu này có thể chạy bao nhiêu phần trăm thì chúng ta rồi ạ lượng đủ thì chất đổi tức là cái cổ phiếu tích lũy càng dài thì cổ phiếu sẽ tăng càng mạnh nên chính vì vậy chúng ta biết là cổ phiếu của chúng ta thường là những cổ phiếu tăng trưởng thường những cổ phiếu tích lũy dài và khi mà chúng ta mua đúng điểm thì đa phần có thể lên 3 40 thậm chí 50 phần trăm có những cổ phiếu tăng đến 100 phần trăm nên chúng ta mua đúng điểm là rất quan trọng cái thứ hai là chúng ta có thể có những cổ phiếu tích lũy ngắn thì chúng ta có thể biết rằng cổ phiếu của chúng ta nó có thể là lướt sóng 20 15 phần trăm hoặc là có thể thấp hơn nên cái việc mà chúng ta thoát ra đó là chuyện quan trọng nhất và khi nào chúng ta bán ra thế bán ra chúng ta cần phải gì ạ à? chúng ta có phải sử dụng mã CD rồi đi không thì cái này nhiều lúc là nó sẽ rất nguy hiểm với phần lớn chúng ta không nắm rõ được chúng ta dựa là gì ạ à? dựa quá trình chạy nước rút dựa cái quá trình biến động của, của khối lượng dựa vào quá trình biến động của giá thì đây là một cái phần rất quan trọng và khi bán nó có khoảng 5 đến 10 chiến lược bán thôi nên trong chương trình này Dũng không thể chia sẻ hết được cái chiến lược bán tuy nhiên các bạn biết rằng là chúng ta cần phải biết rằng là mỗi một nhóm cổ phiếu thì nó sẽ có thể có những biến động giá khác nhau đầu cơ nó tăng rất nhanh và có thể nó kết thúc rất nhanh những cổ phiếu blue chip thì khi tăng nó chậm hơn nhưng kết thúc nó sẽ chậm hơn nên mỗi một cái dạng cổ phiếu chúng ta lại có chiến lược khác nhau và tiếp theo là sau khi mà các bạn mua cổ phiếu rồi các bạn có bài, bài học là cổ phiếu tăng bao nhiêu lợi nhuận bao nhiêu trong cái việc tích lũy ngắn này dài thì cái bài học thứ hai là các bạn phải cắt lót phải phòng thủ ạ phòng thủ với Dũng thì Dũng chịu dục chiến hướng chiến lược là bán dần giả sử như cụ nếu cổ phiếu như là TCM đấy ạ đây là cổ phiếu Dũng tham gia khi mà cổ phiếu bị thua lỗ đấy ạ thì Dũng sẽ bán dần ra bán theo tỷ lệ là 4% Dũng bán phần trăm nếu mà lỗ tiếp 6% đây Dũng mua đây ạ đấy thì Dũng 6% Dũng bán phần trăm mà lỗ 8% Dũng bán hết chứ không phải tập trung lại mua giá rẻ đây nên đây là cái sự ngược ngược so với rất nhiều các bạn và nếu cổ phiếu này mà không vi phạm cắt lót hoặc là vi phạm một phần và nếu quay chạy trở lại Dũng lại mua lại đấy là một chiến lược và khi mà mua lại thì dạng cổ phiếu này bắt đầu Dũng có thể bán ra ở trong vùng này khi mà cổ phiếu đã đạt 20 30 phần trăm trước khi mà cổ phiếu có những đợt điều chỉnh mạnh thế thì ờ, chúng ta sẽ thấy rằng trong thời gian vừa rồi thì có những cổ phiếu nó không điều chỉnh tăng ngay đây là những cổ phiếu khi mua xong nó không bị điều chỉnh bởi thị trường chung nó khá là tốt để tăng ngay nhưng có những cổ phiếu thì nó cũng đã điều chỉnh rất mạnh DHC và chúng ta mua xong đúng không mua xong thì nó vẫn điều chỉnh và sau nó lên nên việc mà chúng ta cắt lót là chuyện rất bình thường có những cổ phiếu mà một số các bạn không cắt lót và chúng ta phải trả giá rất là đắt như cổ phiếu gách chẳng hạn Đó, khi mà chúng ta lãi rất là lớn rồi chúng ta không bán ra chốt lời hay là có những cổ phiếu đấy nó lên rất chúng ta cắt lót đấy ạ nếu không giả sử chúng ta giữ thì có thể nó sẽ về rất là sâu đúng không ạ nên việc mà chúng ta cần phải chốt lợi nhuận ở phần phía trên này hoặc tương tự như vậy khi mà cổ phiếu đến đây chúng ta không bán và chúng ta tiếp tục đầu tư dài hạn và có thể một lúc nào đó chúng ta sẽ toàn bộ lợi nhuận từ bao nhiêu từ 19 đến đến 3 bao nhiêu 26 chúng nó bán ra 19 đến 26 chúng nó bán ra hơn 20 phần trăm và một ngày đẹp trời cổ phiếu lại về đúng cái mó máng cũ nên đầu tư dài hạn là gì ạ đầu tư dài hạn có phải là chúng ta cứ để đấy cứ để đấy cứ để đấy mà không biết khi nào cổ phiếu chưa kết chu kỳ không ạ vấn đề ở đây là gì ạ chúng ta cần hiểu rõ là cổ phiếu chúng ta nó vận động như nào mỗi một cổ phiếu mỗi dạng cổ phiếu nó có những cái chu kỳ khác nhau nên không thể chúng ta đầu tư 3 năm năm được mà chúng ta phải biết rằng là cái dạng đấy nó vận động ra sao cái tính cách nó ra sao cái nhóm đầu cơ ra sao doanh nghiệp đó nó phát triển như nào tất cả điều đó thì Dũng tiếp tục chia sẻ với quý vị vì các bạn trong những cái bản tin tiếp theo thì chính vì vậy thì để chúng ta có thể hiểu sâu về thị trường để chúng ta biết rằng là uh, làm sao để chúng ta có thể đầu tư thành công làm sao để chúng ta kiếm được những cổ phiếu tốt nhất hay là những cổ phiếu dẫn đầu thì các bạn tiếp tục uh, nhớ rằng đăng ký hoặc là theo dõi những cái video của Dũng đặc biệt những video trước đó rồi thì chúng ta hiểu hơn sâu hơn tại sao chúng ta muốn đúng điểm tại sao chúng ta mua theo thị trường chung tại sao chúng ta lại cần phải biết rằng là khi mua thì chúng ta biết rằng cổ phiếu khi nào tăng khi nào cổ phiếu kết thúc chu kỳ và chúng ta tại sao chúng ta phải cắt lót đấy là ba cái bài học mà Dũng muốn giúp các bạn có thể hiểu rõ hơn về thị trường giúp các bạn thấu hiểu hơn về thị trường nó có những cái nguyên lý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 hướng đến cái sự thành công trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán xin cảm ơn rất nhiều Nếu bạn cảm thấy video này hữu ích thì hãy cho tôi một share và để lại comment ở phần bên dưới. Còn nếu đây là lần đầu tiên bạn biết đến kênh của tôi thì hãy cho tôi một subscribe và nhớ bấm chuông ở phần bên dưới để lần sau tôi phát bạn sẽ nhận được thông tin sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn.